Hello cả nhà nhé, à, online là Gấu đây. Thì lời đầu tiên thì cho phép Gấu xin gửi lời cảm ơn tới toàn thể cô chú và các anh chị đã xem và theo dõi video của Gấu trong suốt thời gian qua. Chúc cô chú và các anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và nhiều may mắn trong cuộc sống này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã bấm like video, đăng ký kênh cũng như để lại những lời chúc may mắn cho Gấu cũng như toàn thể người xem video. Thì trước khi tới với nội dung trong ờ, video ngày hôm nay thì Gấu xin nhắc lại là số số thì chỉ là trò chơi giải trí và thử vận may. Chơi số số không phải là công việc cũng như cách để làm giàu mọi người nhé. Và thứ hai, nội dung trong video là qua kết quả đã có của số số nhà nước để gấu thống kê các xác suất không thể dự đoán trước trong video và gấu không dự đoán hay chốt số trên video mọi người nhé. Gấu chỉ chia sẻ những công thức để cho mọi người có những công thức để mọi người có thể tham khảo và cảm thấy nó mạnh đem lại hiệu quả cũng như may mắn thì mọi người tìm và mua những cặp vé số lô tô ở ngoài đại lý mọi người nhé. Thứ ba thì không có bất kỳ một cá nhân hay tổ chức nào có thể biết trước hay sắp xếp được kết quả số số. ấy vậy nên thì có khuyên mọi người đừng có tin và nghe theo ai bảo có người ở trong hội đồng số số cho số 100% hay không thì hoàn toàn lừa đảo mọi người cả và đó là vi phạm pháp luật mọi người nhá. Đó. Và thứ tư, trong video được gấu chỉ chia sẻ phương pháp để mọi người tham khảo và lựa chọn cho riêng mình một cách tốt nhất. Và gấu phải nhắc lại, gấu không chốt số trong video và yêu cầu mọi người phải theo nội dung trong video mọi người nhé Đó. Thì mọi người chú ý cho gấu là như vậy. Hôm nay là cuối tuần, Chủ nhật ngày 12 tháng 6 à, mọi người nhé. Thì hiện tại thì à, kết quả sổ số truyền thống của miền Bắc thì đã quay xong thì đặc biệt ngày nay về 178 18 818 một người ạ tổng là tổng 9 chạm 1 và chạm 8 cái con 18 này thì nó ra rất rất là nhiều mọi người ạ đây 81 này hôm xưa 81 này thì ờ, xong ờ, mấy hôm trước nữa thì 68 18 này xong 13 nữa nói chung là bộ của 18 rất rất là nhiều con 18 uh, ờ, đợt này ra rất là nhiều mọi người ạ đấy thì tôi thấy đánh giá đặc biệt thì quay rất khá là còn về lô tô thì ngày nay thì có đồ 8 câm Tập trung nhiều nhất ở cái lô tô đầu 2 này mọi người này. Đó, trong đó lô tô hai nháy có 12 hai nháy, 26 về hai nháy lô tô và 70 về hai nháy lô tô. À 68 tập 6 68 nữa mọi người nhé. Đó. Lô tô kép ngày hôm nay chỉ có mỗi con kép là đó là 22 thôi. Thì trước hết thì cùng gấu điểm qua lại video ngày qua gấu chia sẻ cho mọi người. Thì ờ, công thức thứ hai, công thức cộng 3 đơn vị thì ngày hôm nay đó là 09 và 90 mọi người nhé. Thì ngày hôm nay thì kết quả trả về cho chúng ta được một nháy lô tô đó là nháy lô tô 90 Đấy, nháy lô tô 90 mọi người nhá, không biết là về giải mấy. Lô tô 90 à, ở giải 7 mọi người ạ. Đó. Và công thức thứ thứ ba ở trong video đó là có chia sẻ cộng 47 đó là 49 và 94. Đó, hai số đó là 4994 thì ngày hôm nay cũng có 94 đây. Ở cái giải 6494 một người ạ, ở giải 6 một người nhá. Đó, thì ngày nay thì hai công thức à ba công thức thì chúng ta được hai công thức cũng rất ok rồi đó, ờ, chúc mừng toàn thể mọi người thì ngày hôm nay thì gấu xin chân thành cảm ơn 438 người đã để lại một nút like cho gấu mọi người nhé thì gấu uh, hy vọng mọi người xem uh, thì bớt chút thời gian đó có thể kéo xuống để tặng cho gấu một nút like hoàn toàn là miễn phí đấy càng nhiều càng nhiều like thì gấu cảm thấy mình có càng nhiều động lực để chia sẻ đến những công thức thật là thú vị sẽ đem lại may mắn cho mọi người mọi người nhé còn đối với gian đặc biệt ở trên uh, diễn đàn thì sao chúng ta cùng lên diễn đàn xem trước hết thì chúng ta sẽ xem ờ, dãy ờ, hàng ngày trước đấy hội viên tham gia hội viên của gấu thì chỉ cần 50.000 thôi mọi người nhá 50.000 để tham gia hội viên thôi đó cho cả cái tháng 6 này luôn mọi người nhá thì ngày hôm nay thì mình vẫn nhận 18 này đấy 24 91 81 đó mùng 7 mùng 8 có gãy còn uh, dàn 36 số nuôi tuần thì ngày hôm nay là ngày cuối ngày chủ nhật thì uh, chậm 5 và chậm 7 thì ngày nay ra 18 tức là không được Vậy thì chúng ta vẫn như thường lệ vẫn đạt phong độ rất là ổn định đó là hai chạm chúng ta nhận được hai ngày trong tuần rất là ok thì như gấu có nói thì ra rồi thì chúng ta có thể dừng mọi người nhé đó còn đối với 40 số nuôi thì sao trong lần 21 này thì gấu có chia sẻ đó là đầu 0, đầu 3, đầu 8 và đầu 9 thì ờ, có 81 thì ngày nay nó về 18 chưa được mọi người ạ vậy thì ngày hôm nay là ngày 2 trong ờ, khung 4 ngày thì vẫn ờ, chưa được thì ờ, những cô chú nào mà yêu thích nuôi 4 ngày thì có thể tham khảo mọi người nhé đó thì mọi người có thể xem thống kê này có thống kê từ lần 1 này đấy gãy thì gãy hai lần khung gãy lần 8 gãy lần 18 mọi người ạ đó rất rất là dài thì mọi người ai mà có hứng thú chơi nuôi thì có thể tham khảo mọi người nhé còn đối với hội viên ờ, VIP của gấu ngày hôm nay thì gấu có thay đổi phương pháp trong ờ, video thì ngày hôm nay là ngày 12 tháng 6 mọi người nhá dãy A gấu có 53 số thì có 18 và dãy B gấu rút gọn chỉ còn 23 số thôi thì cũng có 18 mọi người ạ đấy chỉ tiếc một điều là hai số gấu có chia sẻ đó là 98 thì ngày nay chưa được chỉ có ra 18 đuôi thôi đấy nhưng dù sao thì phương pháp mới này rất là ổn hy vọng sẽ rất là hiệu quả cho toàn thể cô chú trên đại gia đình của gấu còn lô tô thì sao Loto thì vẫn ờ, rất tuyệt vời, chúng ta ngày hôm nay nhận được 13 ờ, 31 về hai nháy loto và loto tô xiên 2 13 31 là một cặp này và 13 28 là một cặp nữa. Vậy thì ngày nay loto tô xiên 2 thì cũng được hai cặp một người ạ. Đó. Ngày hôm qua thì chỉ được một cặp thôi. Đấy, ngày hôm qua thì có 25 thì lỗi mất con 95 ờ, về 59 và cũng có nhận về xiên đó là 25 và 49. Đó, rất, rất, rất tuyệt vời. Đấy thì một lần nữa cô chú nào mà có điều kiện hay anh chị nào có điều kiện muốn tham gia ủng hộ cho gấu đấy tham gia làm hội viên thì có thể liên hệ với gấu qua số zalo mà gấu ghim dưới màn hình đây mọi người nhé đó còn uh, trở lại đối với nội dung chính của buổi video ngày hôm nay thì uh, gấu trong tuần tới thì uh, thôi gấu nhắc trước về uh, công thức lô tô trước mọi người nhé thì gấu sẽ nhắc lại cho 10 công thức lô tô ngày hôm nay đó là nhận về lô tô 94 ở giải 6 đấy đó là giải 4 có số hạt đơn vị và giải 6.1 có số hạt đơn vị cộng với cộng 47 mọi người nhé. Gấu chỉ nhắc lại thôi, giải 4 nó là con 3 này. Và giải 6 cũng là con 3. Áp dụng công thức thì chúng ta có 3 này, cộng 3. Và cộng cho gấu thêm đó là 47 mọi người nhé, cộng 47. Thì kết quả cho chúng ta đó là tổng là 3 ờ, cộng 47 bằng 50 đó là 53. Và 35 mọi người nhé. Đấy thì một lần nữa mọi người phải kiểm tra lại cho gấu xem à, hiện tại cái công thức này có đang hiệu quả hay không và cảm thấy 3883 ngày mai à 3553 chứ xin lỗi mọi người ngày mai sẽ đem lại may mắn thì mọi người ra quầy tìm cặp vé số lô tô 3553 để mọi người có thể mua mọi người nhé tiếp theo công thức thứ hai ngày hôm nay nhận về đó là con 90 cộng 3 đơn vị đó là công thức ở dạy nhì con số hàng nghìn và giải g3.6 con số hàng vạn đây dạy nhì thì chúng ta có này giải nhì đó là con số hàng nghìn là con 8 và giải 3 đó là con 1 đấy thì chúng ta kết hợp lại chúng ta có 8 này cộng 1 này và cộng thêm 3 mọi người nhé bằng 8 cộng 1 bằng 9 9 cộng 3 bằng 12 12 và 21 mọi người nhé đó thì 1221 ờ, hay cũng như 3553 thì ngày hôm nay thì đều ra rồi hy vọng ngày mai sẽ tiếp tục nó sẽ rơi lại thì mọi người cũng phải kiểm tra lại cho gấu xem công thức cộng 3 đơn vị này có hiệu quả hay không và cảm thấy hay 1221 ngày mai sẽ đem lại may mắn thì mọi người cũng như banana 3 mọi người tìm và mua vé số 1221 mọi người nhé đó và sau đây thì gấu sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người một công thức nữa mà công thức này ngày hôm nay có kết quả đó là con 51 đó là vị trí thứ 17 và vị trí thứ 92 đó là ở dãy G2.2 con số hàng nghìn và dãy 6 con số hàng chục cộng với 6 đơn vị mọi người nhé đây. Giải cửa 2.2 con số hàng nghìn là con 0 và giải 6 là con 7. Đấy. Thì chúng ta áp dụng công thức chúng ta có này, 0 này, cộng 7 này, cộng cho gấu đó là mấy đơn vị nào Cộng cho gấu nó là 6 đơn vị mọi người nhé, cộng 6 đơn vị. Thì bằng 13 và 31 mọi người nhé. 13 31 thì ngày hôm nay cũng có một cặp rồi đấy vậy thì các công thức mà gấu vừa chia sẻ thì thường thì ngày hôm nay thì nó đã ra cả rồi đấy thì mọi người nên kiểm tra lại một lần nữa cho gấu xem các công thức mà gấu chia sẻ cho mọi người có hiệu quả hay không và cảm thấy nó sẽ đem lại may mắn thì mọi người cũng như các công thức khác tìm và mua cặp vé số 1331 mọi người nhá đó đó là về các công thức lô tô và gấu sẽ nhắc lại cho mọi người các công thức lô tô mà Tạo vâng, được kết quả giải đặc biệt đấy, gấu nhắc nhiều lần rồi thì chúng ta sẽ có khung 3 ngày. Thì ngày ngay ngày hôm nay thì nó ra 24 rồi. Đó. Vậy thì con 18 này thì mọi người cũng có thể khung cho gấu 3 ngày tiếp 18 và 81. Mọi người nhé, khung 3 ngày cho gấu. Đó. Và cái con 91 91 này của cái ngày 10 đấy thì hiện tại thì 9119 vẫn chưa ra thì mọi người có thể vào ngày mai ngày cuối có thể thôi nhé vì gấu thấy công thức này ờ, nó đang ờ, khá là dài rồi đấy mọi người cân nhắc cho gấu là như vậy còn đối với đặc biệt thì sao đặc biệt thì ờ, mọi người vẫn hoàn toàn có thể tham khảo 40 số trong vòng 4 ngày còn về 36 số thì trong tuần tới tức là ngày 13 từ 13 nhé 13 cho đến 19 đấy tức là thứ hai đến chủ nhật thì mọi người có thể nuôi cho gấu hai chạm đó là chạm 1 và chạm 7 mọi người nhé thì à, một lúc nữa thì gấu làm xong video thì gấu sẽ lên ờ, dàn ở trên diễn đàn thì mọi người có thể tham khảo trên diễn đàn mọi người nhé đó còn uh, video của gấu thì tới đây là kết thúc cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi xin chào